ngọt ngào gọi anh về vừa sinh em tỏa nắng giữa rừng đại ngàn nụ cười em duyên sáng hơn theo tây bắc em gọi mời. yêu quê em tây bắc trắng hoa bần, giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng